bếp này có hộp nướng của nó là chưa có hề qua sử dụng luôn nè còn rất là mới đây hộp nướng là chưa hề qua sử dụng các bạn mua về có thể thoải mái sử dụng bếp ờ, sử dụng lò nướng luôn trong lò nướng cũng có mâm nướng và vị nướng đây vị nướng mà làm bằng inox nhìn rất là đẹp bếp có ờ, nắp làm bằng linh kiện của nó đầy đủ có nắp khói này hai cái vòng để lắp kiềng nếu không có hai cái vòng này các bạn sẽ không không lắp kiềng vào được nha. một cặp kiềng nếu cũng sử dụng một cặp đầu chia lửa bằng nhôm đây có một cặp ờ, có một cái nắp bằng inox thì bình thường á nắp của nó sẽ bằng sắt cái nắp này có tác dụng là dùm giúp cho cái ngọn lửa nó tỏa đều ra nhưng mà nếu mà bằng sắt thì nó sẽ không có được bền nắp thì giúp cho cái ờ, đầu nhôm này nó sử dụng lâu hơn lửa cháy xanh đẹp đốt chiếc lửa này nó bị đỏ là bị dơ nha các bạn chứ không phải là lửa đỏ đâu tôi chùi là hết chọn dính bệnh. ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ ờ, thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp cho các bạn xem là cái tính năng khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ chỉnh ngọn lửa lại để dễ thổi hơn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 tại vì các bạn cũng có thể thấy thì nó có những cái que cảm biến đó, giúp chúng ta có thể đóng mở ga tự động cũng như đó, các bạn để ý khi mà chúng ta sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa theo mục đích đó là để đốt cháy hết cái lượng ga thường ga rò rỉ trong hợp trường hợp bếp nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong nên bếp này á, chắc chắn nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nhưng nhờ mà nhờ những cái tính năng đó thì nó giúp cho cái bếp này an toàn hơn cũng như tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều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 các bạn khi mà đang sử dụng bếp á, các bạn thấy ngọn lửa nó đang lớn mà đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này và chúng ta không tăng chỉnh lên nước này nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận ở bên phía dưới đáy nồi nó đạt đến là hơn 200 độ rồi nó sẽ tự động nó giảm nhỏ nhiệt độ lại giảm nhỏ ga lại để tiết kiệm ga cho chúng ta thì vì bếp này nó hao pin đó nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ nè những loại pin này giá khoảng từ 15 cho đến 20 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần còn những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell giá của nó là khoảng từ 30 cho đến 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tấn rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để cho các bạn sử dụng bếp một cách nó hiệu quả tiết kiệm hơn thì rẻ hơn khuyến mãi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này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 bếp bên phải của tôi vừa mới khóa ga luôn thực hiện cái tính năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi thành công này của bếp bên phải nhiệt độ của nó là đạt đến 310 ờ, độ nó khóa ga đây bếp bên trái của nó là 285 độ nó khóa ga các bạn lưu ý thì ờ, bếp á, nó ở vị trí khác nhau thì nó cũng sẽ có cái nhiệt độ và thời gian khóa ga của nó cũng sẽ khác nhau Ủa, tìm rồi để sử dụng pin sạc các bạn kéo hộp pin ở vị trí này ra bếp này sử dụng một cặp pin đại như thế này hộp pin của nó cũng hình dài kích cỡ của nó bằng hai cái viên pin ờ, đại này nên một viên pin sạc của tôi sẽ không thể nào lắp vừa vào cái hộp pin được do nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho nó phù hợp với hộp pin đó chúng tôi có kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này để sử dụng các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên giống tôi như thế này đây pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi nè dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương của nó sẽ có một cái lỗ nhỏ các bạn móc cái lò xo vào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 nó chỉ có duy nhất một cái chức năng rang ở bên phía tay trái này tại vì như tôi đã giới thiệu á bếp có hai cái que cảm biến thông minh này nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ của bếp là ở 250 độ nó sẽ khóa ga vì thế khi mà các bạn cần uh, rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao các bạn bật bếp lên và các bạn bấm im nút này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bíp bíp đó. thì uh, que cảm biến của nó sẽ tự động tăng mức hạn từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể sử dụng dùng thoải mái sử dụng cái bếp bên trái này để rang những loại thực phẩm cần đến nhiệt độ cao không có lo sợ bếp bị kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ nấu giờ nướng á, thì các bạn có thể mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này nếu mà các bạn có nhu cầu chúng tôi bán với giá là 80.000 một cái để sử dụng các bạn lấy cái cục sạc hồi nãy chúng tôi tặng kèm cho các bạn ra sau đó chúng bạn cắm vào cái uh, ờ, chui sạc này rồi các bạn cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ thì cái ổ cắm hẹn giờ này á, nó có thể giúp các bạn hẹn giờ trong vòng 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh một phút thôi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 cái van ga sử dụng phù hợp với cái bếp này thì 90 90 phần trăm cái vấn đề đó là do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó không có phù hợp thì cái cái van ga sử dụng phù hợp với nó là cái van ga Namilus NA345S này chúng tôi bán hỗ, hỗ trợ các bạn sử dụng là 130 nghìn ở những nơi khác á, họ sẽ bán là 160 nghìn và cũng quảng cáo đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà các bạn lưu ý á, đây chỉ là cái sản phẩm của Việt Nam sản xuất mà thôi nó chỉ có xuất khẩu đi nước ngoài như là Nhật Bản hoặc là các nước châu Âu còn nơi sản xuất của nó là ở Việt Nam